Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. À, 5 lý do để chúng ta biết rằng cổ phiếu Hòa Phát là một trong những cổ phiếu mà chúng ta có thể nghiên cứu và đầu tư trong giai đoạn tới. Và đâu là 5 lý do? Và chúng ta biết rằng là trong à, thị trường chứng khoán thì à, mỗi một giai đoạn khác nhau nó đều có những cổ phiếu dẫn đầu, đều có những cổ phiếu thành công và làm sao để chúng ta tìm ra những cổ phiếu như vậy. Thì hôm nay Dung sẽ phân tích cổ phiếu thép Hòa Phát với năm lý do để chúng ta có thể biết được ở ờ, cái cổ phiếu Hòa Phát nó đang ở giai đoạn nào, nó đang ở xu hướng nào, nó có những cái chất xúc tác nào, nó có những cái ưu điểm, nhược điểm nào để chúng ta biết được chúng ta đầu tư trong thời gian tới. À, đầu tiên chúng ta sẽ nói về Hòa Phát là một công ty đa ngành, đúng không? Khi đây là một công ty đa ngành, nó có bốn ngành chính. Đầu tiên chúng ta gọi là ngành thép, ngành thép. Hòa Phát là ngành thép nó chiếm khoảng 80% à, tiếp theo chúng ta thấy là Hòa Phát có cái ngành tiếp theo đó là ngành chăn nuôi trong đó là chăn nuôi lợn chăn nuôi bò à, và chúng ta gọi là về gà tức là chúng ta sản xuất ra rất nhiều trứng gà và đặc biệt là có thức ăn chăn nuôi đây là ngành chăn nuôi mà Hòa Phát cũng đã uh, một trong những ngành rất là tiềm năng rất là lớn trong cái cái uh, công ty của mình nhưng nó chiếm khoảng độ 10% và tiếp theo chúng ta thấy được uh, trong uh, cái công ty đa ngành của Hòa Phát là chúng ta thấy là Hòa Phát có sản xuất nội thất đây là một cái ngành rất lâu năm và cũng đang có uy tín rất lớn trên thị trường và họ nội thất và xây dựng công nghiệp trong đó xây dựng nhà ở và xây dựng à, bất động sản công nghiệp thì hai cái ngành đấy nó chiếm khoảng uh, 10 10% và chúng ta biết rằng là cái quy mô của Hòa Phát trong thời gian tới cũng như là chúng ta biết rằng là chủ yếu vẫn là uh, thép nó sẽ mang cho Hòa Phát doanh thu lợi nhuận cao nhất. Và hiện tại chúng ta thấy là cái kế hoạch năm 2020 với kế hoạch của Hòa Phát là, 86.000 tỷ và lợi nhuận là 9.000 tỷ. Đây là một con số rất là lớn đúng không? Đây con số rất lớn. À, tiếp theo khi mà chúng ta thấy là nếu đánh giá về toàn bộ cái các ngành của Hòa Phát thì chúng ta thấy là đây là một cái ngành mà chúng ta có thể thấy được rằng là cái quy mô của phát rất là lớn và hiện tại nó là à, doanh nghiệp gần như là là tốt nhất và doanh nghiệp đứng đầu đứng đầu về thép ở Việt Nam thậm chí là ở các nước Đông Nam Á tại vì với quy mô rất là lớn đúng không ạ quy mô rất lớn với cái doanh thu lợi nhuận ở đây cũng rất là khủng khiếp như này thì đây là Hòa Phát mà chúng ta thấy được trong cái uh, phát triển tiềm năng trong thời gian tới đây chúng ta nói về cái uh, ngành của Pháp và hiện tại Hòa Phát uh, ờ, đang chiếm khoảng 40% 40% về uh, thị phần và hiện tại đang uh, mở rộng rất là mạnh ở trong cái miền Nam khi mà cái nhà máy thép ở Dung Quốc đi vào động thì cái việc mà vận chuyển từ miền Bắc vào miền Nam sẽ không phải mất nhiều thời gian nữa và chúng ta thấy là, là với cảng biển với những cái giao thông thuận lợi thì thực sự là trong thời gian rất ngắn nữa thì cái quy mô của Hòa Phát sẽ có thể là mở rộng hơn trong cái thời gian tới đặc biệt năm 2021, 22, 23. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái xu hướng của cổ phiếu Hòa Phát. Tại vì chúng ta sẽ có 5 ờ, phần để chúng ta chia sẻ ờ, biết được Hòa Phát nó như thế nào. Ờ, đầu tiên chúng ta nói về xu hướng thì rõ ràng là xu hướng ngắn hạn thì ờ, chúng ta không nói ở đây bởi vì thứ nhất là trong cái giai đoạn này nó ngắn hạn nó cũng đang tích cực nhưng chúng ta nhìn một cái xu hướng dài hơn đó là xu hướng dài hạn tức là dài hạn trong ờ, từ bây đến ờ, à, năm hai mốt hai hai thậm chí là nhiều hơn bởi vì xu hướng 200 ngày đang là xu hướng rất tích cực đang hướng lên rất là rõ ràng đang dốc lên và đang trong xu hướng lên rất tích cực ở đây chúng ta thấy được trung hạn là 150 ngày cũng đang nằm ở phía trên 200 ngày và hiện tại chúng ta thấy là giá nó đang nằm ở phía trên rất là lớn và các đường xu hướng đang dốc lên như này đây là một trong những cái tín hiệu đầu tiên để chúng ta xác định cái xu hướng chung dài hạn của cái cổ phiếu Hòa Phát trong cái thời gian tới để chúng ta nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ biết rằng là cái xu hướng của cái cổ phiếu này đang rất là tốt đang rất tuyệt vời à, chúng ta có thể quan sát thêm một cái đặc điểm nữa là Hòa Phát đã vượt qua cái đỉnh 52 tuần đây giả sử như là chúng ta đấy năm 2019 ạ à, nó đã vượt qua đỉnh 52 tuần đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để nó thể hiện là xu hướng của Hòa Phát trong gì ạ trong dài hạn đặc biệt là trong năm 2000 cuối năm 2021 này 2021 này đang có mức là rất là tích cực khi mà nó đã vượt qua những cái đỉnh trong 52 ờ, tuần tức là nó cho chúng ta thấy là tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận cũng như là xu hướng về về uh, theo chúng ta theo năm thì rõ ràng đang rất tốt ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là dòng tiền lớn của Hòa Phát theo biểu tuần đây chúng ta theo biểu tuần cũng đang tham gia và rất mạnh những cái đợt rũ bỏ này rũ bỏ sau đó kéo lên một khối lượng lớn ở đây chúng ta nhìn thấy là tại vì nếu mà nó kéo lên trên 50 phần trăm từ cái đợt rũ bỏ như này thì đây là rất là tích cực đây là rất thuận lợi cho cái cổ phiếu phát khi mà cổ phiếu đã vượt qua đỉnh 52 tuần đây là một quá trình chúng ta gọi là quá trình tích lũy và rũ bỏ một lượng lớn các cổ phiếu và chúng ta quan sát ở những cái đợt kéo lên như này thì đều cho chúng ta thấy là những khối lượng rất lớn và những đợt điều chỉnh của cái thị trường chung đời chỉnh ở những đợt chung qua những biến động lớn thì Hòa Phát không những không bị điều chỉnh mà rũ ờ, số lượng ở đây chúng ta thấy là rất thấp và đây chính là những tín hiệu cho chúng ta thấy là quá trình rũ bỏ trong cái đợt mà thị trường tích lũy trong cái quá trình mà cổ phiếu tích lũy thì đây cũng là những cái điều cho chúng ta khẳng định là dòng tiền lớn dòng tiền của tổ chức đang tham gia vào cổ phiếu này rất mạnh trong cái xu hướng mà chúng ta gọi là xu hướng chung và dài hạn ở đây chúng ta thấy có một đặc điểm mà chúng ta thấy là rất quan trọng nữa đó là cổ phiếu đã vượt qua uh, khi mà trong quá trình tích lũy ở ờ, trong thời gian dài thì đã vượt qua cái đỉnh cũ trong ngắn hạn đây là một cái cái đặc điểm rất quan trọng để cho chúng ta biết rằng là cổ phiếu này đang được rất nhiều các ờ, dòng tiền lớn tham gia vào nhưng với khối lượng rất lớn à, tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là để một cái cổ phiếu mà nó đi lên thì bao giờ nó có tuân theo một cái nguyên lý đó là lượng đủ tức là người ta phải tích lũy đủ thì chất mới thay đổi và cái cổ phiếu này nếu nói về uh, tích lũy thì chúng ta thấy là cái thời gian tích lũy khá lâu đúng không thời gian tích lũy khá lâu nhưng cái khối lượng ở vùng này nó đang rất là lớn tức là khi mà khối lượng nó, nó đang tập trung quá lớn thì nó cho chúng ta thấy là cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng tham gia vùng này rất là cao đúng không tham gia ở vùng này rất là cao nên chính vì vậy chúng ta sẽ nói về những cái mẫu hình có thể xảy ra trong cái cổ phiếu Hòa Phát trong thời gian tới. Mà ở trong phần này chúng ta chỉ nói được thấy được cái xu hướng trung hạn dài hạn và đặc biệt nó vượt qua cái đỉnh 52 tuần năm hai tuần chúng ta nhớ là năm hai tuần cho đỉnh một năm đã vượt qua đỉnh năm hai tuần và đây là một cái đặc điểm quan trọng để cho chúng ta đấy là xu hướng dài hạn trung hạn của cổ phiếu đang rất tốt còn trong ngắn hạn như nào thì chúng ta có thể uh, xem đến bước thứ ba đúng không ạ bước thứ tư ạ là chúng ta sẽ biết được là những cái mẫu hình nào có thể gặp trong cái cổ phiếu hỏa phát này chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ nói về những cái chất xúc tác mà có thể tạo ra cái sự tăng trưởng trong cái cổ phiếu hòa phát trong thời gian tới đầu tiên chúng ta sẽ nói về chất xúc tác về cái nhà máy mới hiện tại chúng ta thấy là hòa phát đã có hai cái nhà mới ba cái lò cao mới đi hoạt động ở dung quốc đây là một trong những cái nơi mà chúng ta thấy là vận chuyển giao thông rất là thuận tiện đúng không tức là khi mà chúng ta thấy là việc mà đưa toàn bộ cái ờ, quặng từ nước ngoài về Brazil một số các nước như là Úc Đức ờ, về Việt Nam với cái cảng rất là nước sâu như vậy thì chúng ta chi phí giảm rất là nhiều đây là cái đầu tiên chúng ta thấy là rất thuận lợi thứ hai cái nhà máy mới thì ờ, nó là một cái nhà máy mà sử dụng công nghệ mới nên cái việc mà Ờ, tiêu tốn ít nhiên liệu cũng như là ờ, công suất của nó ở lúc nào cũng ở mức ờ, trạng thái cao nhất so với các nhà máy để cạnh tranh so với các nhà máy ở trong Việt Nam thì chúng ta thấy là đây là một trong nhà máy thực sự là có những cái chúng ta gọi là kỹ thuật công nghệ tiên tiến thậm chí là hiện đại ở Đông Nam Á ở thậm chí là cả nước châu Á này và đây là một trong những lợi thế cạnh tranh rất là lớn với cổ phiếu Hòa Phát À, tiếp theo chúng ta có thể thấy rằng là à, hiện tại ba lò cao đi hoạt động thì khi mà ba lò cao đi hoạt động thì cái việc mà để tạo ra tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận và doanh thu khi mà đưa ra cái kế hoạch à, năm 2020 khoảng tăng 30% khoảng 30% thì chúng ta thấy năm 2016 đấy doanh thu ở đây chúng ta thấy rằng doanh thu của Hòa Phát đúng không 19 là khoảng 64.000 tỷ đúng không 64.000 tỷ và ở đây chúng ta thấy lợi nhuận nhuận là khoảng độ 7.500 tỷ tại sau thuế công ty mẹ đây là và năm nay chúng ta thấy là ờ, lợi nhuận cũng như doanh thu cũng tăng đáng kể đúng không tăng đáng kể so với năm 2019 đây là một trong những cái yếu tố để giúp Hòa Phát có thể tăng trưởng rất mạnh và tiếp theo chúng ta thấy là việc mà tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đúng không tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đó là 6 đến 7 phần trăm một năm và cái quy mô hòa phát đang mở rất là rộng đang mở rất là rộng với cái, cái, kỹ thuật tiên tiến với ba lò cao đi vận động và năm 2021 hồi đầu năm 2021 thì một lò cao nữa đi vận động hoạt động đây là một trong những cái yếu tố rất là then chốt để cho Hòa Phát uh, tạo ra tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu tuyệt đối trong thời gian tới và đặc biệt là chúng ta thấy là Hòa Phát đã Ờ, khi mà đưa lò cao số 4 đi vào hoạt động thì có một loại thép là HRC có loại thép đặc biệt và gần như là ờ, không có ờ, thép để bán ra tức là hiện tại chúng ta đang thiếu rất là trầm trọng khoảng độ mỗi một năm chúng ta tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn 11 triệu tấn con số lớn thì Hòa Phát cũng chỉ đáp ứng được con số rất nhỏ khoảng 2 3 triệu tấn trong những thời gian tới và chúng ta biết rằng là uh, cái việc mà uh, khi mà sản xuất ra mà không có tức là hàng mà không có để để để để bán thì đây là một trong những lợi thế rất là lớn với thèm thép Bảo Phát trong thời gian tới và cái lò cao số 4 đi vận động năm 2021 đầu năm nhốt nó sẽ làm cho chúng ta biết rằng là cái việc và khả năng Hòa Phát trong thời gian tới sẽ phun công suất tạo ra một cái doanh thu đặc biệt là doanh thu có thể tạo ra những doanh thu đột biến đặc biệt là năm 2021 22 đây là những cái thời điểm mà chúng ta thấy là Hòa Phát sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất Tại vì khi mà lò cao, khi mà toàn bộ công suất nó phun thì nó tạo ra tốc độ tăng trưởng lợi như vậy. Về doanh thu sẽ tăng mạnh nhất. Quan trọng nhất ở đây chúng ta thấy rằng là và rõ ràng là việc mà tăng trưởng như vậy thì đâu là nguyên nhân có thể hấp thụ toàn bộ cái cái nhiên liệu toàn bộ cái cái sản phẩm doanh ờ, sản phẩm của ta của ta đưa ra thì một là chúng ta thấy là đầu tư công đúng không ạ đầu tư công của chúng ta đang đẩy rất là mạnh đặc biệt là cuối năm 2020 và sang năm 2021 thì càng mở rộng các khu công nghiệp uh, cũng đang phát triển rất mạnh đặc biệt là khi mà Trung Quốc và Mỹ đang đối đầu với nhau thì cái luồng làn sóng và đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam đúng không ạ uh, là đầu xin lỗi đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam uh, đặc biệt là Mỹ sẽ càng ngày càng mạnh và đây là chính là lý do dẫn đến là cái nhu cầu thép còn rất mạnh thứ hai là sân bay Long Thành đây cũng là một trong những cái ờ, công trình mà có thể ờ, cần rất nhiều sắt thép và còn rất nhiều các uh, lý do khác nữa đặc biệt là chúng ta thấy là vừa qua ở Trung Quốc ấy, thì cái việc mà Hòa Phát việc mà Hòa Phát uh, đang xuất uh, khẩu phôi thép sang Trung Quốc khi mà Trung Quốc đang chúng ta gọi là lũ lụt khi mà lũ lụt thì rất nhiều nhà máy thép gần như gần như đóng cửa nên đây cũng là lợi thế để giúp Hòa Phát xuất khẩu phôi thép sang Trung Quốc rất là lớn trong thời gian tới đây là những yếu tố rất cực kỳ quan trọng để giúp cổ phiếu Hòa Phát trong thời gian tới à, chúng ta có thể quan tâm đến các chỉ số về cơ bản như là EPS hiện tại là có ba phẩy à, ba chấm mười lăm à, EPS là 3.15 nhìn được tức là ba nghìn ờ, một trăm năm mươi nghìn đồng đây là một cái thực sự là là là tương đối là là với giá của Hòa Phát hiện tại nó đang rất là thấp tổng hai mươi bốn chấm năm năm nghìn đồng thì với P trên E là bảy P trên E là bảy hoặc tám như này thì thực sự Hòa Phát đang là một trong những cái cổ phiếu rất là hấp dẫn với chúng ta. À, tuy nhiên hấp dẫn thôi ạ, à, hấp dẫn thôi. Quan trọng là chúng ta cần phải xem những cái mẫu hình của nó đang hình thành như thế nào và chúng ta biết rằng là với những chất xúc tác như vậy với EPS tương tự như vậy và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở đây chúng ta thấy là cũng đang uh, khá tại vì thị trường đang là rất là gì ạ covid là đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng cái lợi nhuận của Hòa Phát trong cái những quý quý vừa qua cũng gần như là đạt đạt được những cái uh, doanh thu đề ra cũng như lợi nhuận đề ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần lưu ý trong thời gian tới ok và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những cái mẫu hình mà Hòa Phát có thể tạo ra thì ở đây chúng ta biết rằng là à, việc mà các nhà tạo lập họ thu gom cổ phiếu ở đây họ tiếp tục thu gom với những cái biên độ rất là lớn khối lượng lớn ở đây à, khi mà thu gom ở những cái giai đoạn như này chúng ta nhìn thấy khối lượng này hoặc đặc biệt là có quá trình rũ bỏ rất mạnh trong kéo lên như này thì cho chúng ta thấy rằng là dòng tiền của các tổ chức đang tham gia vào những cái việc rũ bỏ như này đó là rũ bỏ tạm thời trước khi mà cổ phiếu bước vào một xu mới à, với mẫu hình ở đây nếu các bạn theo dõi về William Nell thì chúng ta đây cảm vùng này chúng ta gọi là mẫu hình phẳng và đây là quá trình bứt phá đi lên vượt đỉnh thì chúng ta thấy là quá trình bứt phá đi vượt đỉnh cái việc điểm mua như này nó cũng cho chúng ta một cái điểm mua rất là là ok đúng không ạ chúng ta có hai cái điểm mua một là sau quá trình rũ bỏ à, test này chúng ta có quá trình rũ bỏ đúng không đây là một cái quá trình mà rũ bỏ test và chúng ta có thể tham gia vùng này đây là những dòng tiền lớn mà chúng ta thấy là họ tham gia ở đây rất là nhiều tuy nhiên những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta chỉ mua điểm này hoặc mua điểm này vậy ở trong giai đoạn này thì sao giai đoạn này sao nếu cổ phiếu hòa phát mà chúng ta đấy đang trong quá trình mà tích lũy những cái điểm mà bứt phá đi lên này khối lượng rất lớn đúng không ạ khối lượng rất lớn nhưng giá thì không tăng mạnh hoặc là những quá trình mà giảm đây trong quá trình giảm đặc biệt là phiên hôm nay khi lượng lớn cổ phiếu về mà cổ phiếu không giảm à, tuy nhiên thì cái việc um, lượng lớn cổ phiếu về cổ phiếu giảm đây là một cái chuyện rất bình thường đấy ạ quan trọng là ờ, nhà đầu tư lớn hay các tổ chức lớn họ sẽ có hai cách để để tạo ra một xu hướng mới trong thời gian tới cách thứ nhất là cổ phiếu có thể bị giảm rũ về cái vùng dưới này cái cái kịch bản này nó chiếm khoảng 80 phần trăm các bạn nhớ nhá kịch bản này nó chiếm khoảng 80 phần trăm sau khi nó rũ bỏ để toàn bộ các nhà đầu tư yếu ông phí ở đây toàn bộ các nhà đầu tư tham gia vùng này với khối lượng lớn như này đây là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi ạ đây là những nhà đầu tư yếu bóng vía họ tham gia là họ bị lỗ hoặc thậm chí họ tham gia những vùng này họ đang bị lỗ có rất nhiều người đúng đầu tư ở vùng này họ cũng bị lỗ nên cái việc mà quá trình rút bỏ này nó cho chúng ta thấy rằng là dòng tiền sẽ bị bán ra dòng tiền nhỏ lẻ chúng ta nói là dòng tiền có nhiều tôi lẻ bán ra bởi sự đeo bám ở đây khá lớn và sau khi bị đeo bám thì cái việc mà nhà đầu tư nhà cái sẽ tích lũy lại tích lũy tiếp tục tích lũy trong thời gian tới bởi vì việc mà rũ bỏ xong thì cổ phiếu sẽ rất khó để vượt thoát ngay để chạy ngay mà nó sẽ có giai đoạn tích lũy chúng ta thấy là giai đoạn tích lũy ạ đây là những cái giai đoạn sau khi đấy thì nó có một sau khi tích ờ, sau khi rũ bỏ thì nó có quá trình tích lũy ạ và quá trình tích lũy này chúng ta được phải đo lường bằng lượng cung cạn kiệt và sau khi cái lượng cung cạn kiệt thì có thể có những cái nhịp nhịp tăng lúc này chúng ta mới mua lại ở những nhịp tăng trong quá trình tích lũy này và thậm chí là mua trong cái quá trình vượt đỉnh này thì xác suất thành công của chúng rất cao và chúng ta không phải đợi chờ quá lâu khi mà cái cổ phiếu nó nó tích lũy quá dài mà nó không lên đúng không tích lũy quá dài nó không lên nên đây là một cái kịch bản mà dũng thấy rằng cái khả năng nó sẽ xảy ra là rất cao và kịch bản thứ hai đó là cái quá trình nó tăng ngay ạ quá trình này tăng ngay nhưng theo nguyên lý là nếu khối lượng đây nó quá lớn khối lượng đây quá lớn đúng không khối lượng quá lớn thì cái việc mà tăng ngay tăng mạnh ở đây nó sẽ không đi được bao nhiêu cả và chúng ta thấy rằng là không đi được bao nhiêu thì rõ ràng rủi ro rất là cao đúng không bởi vì chúng ta đầu tư ngắn hạn ngắn hạn đây không không phải là ờ, đầu tư theo một vài tuần mà chúng ta đầu tư những cổ phiếu này có thể chúng ta đầu tư 3 6 tháng thậm chí là 1 2 năm tại vì năm 2021 là năm mà Dũng tin chắc là Hòa Phát sẽ là một trong những cổ phiếu rất là mạnh đặc biệt là cuối năm là 2020 này thì Hòa Phát cũng đã mạnh rồi nên việc mà chúng ta có thể tiếp tục đầu tư nó dài hơn hơi với cổ phiếu này thì rõ ràng là chúng ta sẽ lợi thế rất là, là cao với cổ phiếu này đúng không ạ đây chúng ta thấy là một là bứt phá đi ngay thì cái tình huống này kịch bản này sẽ là thấp hơn tuy rằng đây là chúng ta gọi là chất xúc tác khối lượng lớn nhưng dũng thấy là cái khối lượng ở đây nó không quá là lớn à, nó không quá là nhỏ nó đang ở mức là rất là cao nên khả năng đi lên khả năng chạy nữa thì nó sẽ rất là là là rủi ro cái thứ hai là thị trường chung nó đang gặp cái vùng cản rất lớn và hôm nay mọi người có thể thấy rằng là à, việc thị trường chung nó cũng đang có những cái tín hiệu chúng ta gọi là điều chỉnh ngắn hạn đây chúng ta nhìn này những cái khối lượng bắt đầu có sự cái sự biến động lớn của thị trường chung này nó cũng uh, có thể ảnh hưởng đến cái uh, cổ phiếu trong thời gian tới khi nó vượt qua những cái đỉnh này nhưng khối lượng thì thực ra nó không phải quá mạnh để vượt qua đỉnh thường thì những cái quá trình vượt đỉnh này nó phải khối lượng rất lớn và gia tăng mạnh Và test lại thì chúng ta thấy là cái xác suất uh, uh, sẽ đi tức là thị trường chung hay là VN30 đi xa hơn nhưng rõ ràng là cái việc mà nó vẫn đang dao động trong khung này thì về cơ bản chúng ta thấy là chúng ta tính là tính với nhóm cổ phiếu blue chip để chúng ta đưa ra những quyết định một cách uh, an toàn còn nếu mà cổ phiếu mà chúng ta gọi là cổ phiếu phân khúc trung bình vừa thì đợt vừa rồi rất nhiều cổ phiếu tăng nên là đôi đầu tiên chúng ta thấy rằng là uh, rõ ràng là cái xu hướng mà điều chỉnh trước khi bứt phá này thì các bạn lưu ý cho Dũng trong thời gian tới à, chúng ta thấy sẽ thấy được rủi ro với cổ phiếu này khi mà nó có thể bị gãy các kênh này hoặc lấy cây kênh khác như thế nào thì đầu tiên chúng ta thấy là cái rủi ro mà chúng ta có thể uh, thấy được trong cái cổ phiếu này đó là rủi ro về dịch bệnh chẳng hạn thế khi mà chúng ta thấy là khi mà dịch bệnh ờ, covid vẫn đang diễn ra trên thị trường thì liệu cái hòa phát này có bị ảnh hưởng nhiều hay ít thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là cái khả năng rủi ro về dịch bệnh sẽ ít hơn rất nhiều bởi vì thứ nhất là Việt Nam chúng ta đang gọi là gì ạ à? đang ờ, cách ly và xử lý nợ uh, xử lý dịch bệnh rất là tốt cái thứ hai là chúng ta đang có là gì ạ? đầu tư công chúng ta đang tức là gần như là là là có một chiến dịch uh, tăng trưởng uh, rất nhanh trong thời gian tới đó là uh, tất cả những cái dự án đầu tư công mà nó chưa giải ngân từ bây giờ tới chúng ta sẽ giải ngân rất là, ờ, quyết liệt trong thời gian tới nên đây là uh, dù là có covid nhưng rõ ràng chúng ta cũng có một cái chất xúc tác để hỗ trợ cái đầu tư công của chúng ta uh, tiếp theo chúng ta thấy được là cái rủi ro về gì ạ uh, rủi ro về nguyên liệu hiện tại thì giá nguyên liệu thép ở trong uh, thời gian vừa qua thì nó cũng có sự gia tăng tuy nhiên thì uh, nước nổi thì bèo nổi các ạ bởi vì thứ nhất là khi mà giá nguyên liệu tăng thì thứ nhất là giá thép cũng sẽ tăng tương ứng nên đây là một trong những cái mà chúng ta thấy là cũng không đáng mà lo ngại và và chúng ta biết rằng là ờ, trong năm 2019 18 19 đúng không thì Hòa Phát gần như là đưa ra bán phá giá mình gọi là bán phá giá thì nghe vẻ nó hơi hơi uh, tiêu cực một chút nhưng rõ ràng là hạ giá bán để gần như cạnh tranh tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam uh, cũng rất rất là là là chúng ta gọi là ảnh hưởng khi mà giá thép uh, trong những năm vừa qua đặc biệt là 10, 18 19 bị ảnh hưởng khi mà Hòa Phát uh, giảm giá giá bán đây là một cái cách cạnh tranh cạnh tranh gần như là để tạo ra cái độc độc quyền trong thời gian tới và Ờ, đặc biệt là trong miền Nam khi mà cái ờ, nhà máy thép của Dung Quốc đi vào hoạt động thì cái việc vận chuyển ngoài miền Bắc vào sẽ không cần tức là chúng ta thấy là không thể cần vận chuyển người Bắc mà vận chuyển từ trực tiếp từ nhà máy Quân Quốc vào các công trình miền Nam và miền Nam chính là cái nơi mà xây dựng rất là mạnh trong thời gian tới nên rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những chính sách mà nhà nước đưa ra đang có rất là uh, hưởng lợi hưởng lợi có đạt đặc quyền là hay là chúng ta sẽ rất là lợi cho cái cổ phiếu Hòa Phát trong thời gian tới và rủi ro thứ ba mà chúng ta thấy ở đây để các bạn dễ thấy rằng là uh, rõ ràng chúng ta có một cái rủi ro đó là rủi ro về nhà máy khi mà nhà máy xảy ra những sự cố như năm 2019 có sự sự cố thì với cái việc mà Hòa Phát đang là một trong những cái nhà máy tiên tiến Dũng nói là một trong nhà máy tiên tiến công nghệ tiên tiến của Đức tất cả những cái đều tiên tiến hết nên việc mà cái rủi ro về môi trường rủi ro nhà máy thì với Hòa Phát Dũng nghĩ tin chắc rằng sẽ sẽ um, có những cái cách khắc phục nhanh chóng để không bị ảnh hưởng uh, sâu rộng đến cái um, của Hòa Phát trong thời gian tới đặc biệt là những bài học của về Formosa đặc biệt là những bài học khác mà chúng ta thấy ở vừa qua thì bản thân Dũng tin rằng là um, Hòa Phát đã có những cái chiến lược uh, trước đó để để uh, có thể ngăn chặn được những cái cái ờ, mà có thể xảy ra và cái rủi ro về nhân sự thì uh, Dũng tin chắc rằng là ai nếu mà quan tâm đến Hòa Phát thì đây không phải là rủi ro mà đây là gì ạ đây là một thế mạnh của Hòa Phát bởi vì với, với chiến lược với những cái gì mà Hòa Phát đưa ra nó công bố thông tin với những cái sự minh bạch cũng như là cái tầm quản lý của à, Bắc Long thì rõ ràng Hòa Phát đang là một trong những cổ phiếu rất là là có ban lãnh đạo tuyệt vời nhất như tin rất là đây là một cái công ty có ban lãnh đạo tuyệt vời nhất nên chính vì vậy thì uh, với chúng ta thì đầu tư cổ phiếu Hòa Phát trong trung hạn ngắn hạn trung hạn và dài hạn đều là ok nhưng trong ngắn hạn thì uh, theo quan điểm của DVD thì có khả năng có những đợt điều chỉnh ngắn chúng ta có những đợt điều chỉnh ngắn và chúng ta hãy quan sát cái đợt điều chỉnh này để tìm ra những cái điểm mua và Dũng cho chúng ta thấy là một những cái cổ phiếu mà cũng xảy ra như Hòa Phát như năm trước đó là nó cũng đã có những quá trình rút bỏ đây chúng ta thấy là có những quá trình mà nó rút bỏ đây là những quá trình rút bỏ đấy ạ và nó tạo ra cái nền tiếp theo trước khi bước vào một chu kỳ mới nên đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý với những cổ phiếu này khi đi lên nó ờ, quá nhiều đeo bám thì nó cần phải rút bỏ bước khi bước vào thì chúng ta mua ở những điểm này dù nó có thể rút bỏ trong nhịp sau này nhưng những cái điểm này nó có độ an toàn chắc chắn rất là cao hoặc là chúng ta có thể xem xét ở những cái ví dụ khác đây là những cái đặc điểm đặc tính của những cái mẫu mô hình như này đây là những đặc tính của những mô hình này các bạn nhớ đấy ạ ờ, khi nó tích lũy như này và nó kéo lên khối lượng lớn và uh, tức là cái kéo lên như này thì nó tạo ra một cái nền rất là đẹp nhưng một số trường hợp do yếu tố thị chung do những cái Ờ, thị trường chung đặc tính của trường chung mà uh, cổ phiếu cũng bị rũ bỏ theo đây quá trình rũ bỏ theo và trong quá trình rút biểu đỏ theo thì rất nhiều nhà đầu tư bị yếu phía họ bán ở đây ờ, nên việc mà chúng ta mua ở trên vùng này có thể nó sẽ có những rủi ro khi mà cổ phiếu bị rút bỏ và sau khi rút bỏ thì nó quay trở lại thậm chí nó vượt qua cái đỉnh này thì chúng ta không dám mua nữa thì ở trong những cái trường hợp này thì những cái điểm mua như này hoặc những điểm mua như này với Dũng là những điểm mua khá an toàn nên chúng ta nên đợi những quá trình rút bỏ để chúng ta bước vào một sóng mới một sóng mà chúng ta có độ an toàn cao với xu hướng tăng nhất là chúng ta thấy là xu hướng về trung hạn đang rất là tốt à, về chất xúc tác thì chúng ta có những chất xúc tác rất là cơ bản như là ờ, quản trị hội đồng quản trị thực sự là những người có tâm ờ, có tầm và đặc biệt là là rất là là minh bạch trong quá trình đưa ra các à, thông tin à, tiếp theo chúng ta thấy là với cái việc mà những cái chính sách của nhà nước đang thực sự là rất là là ưu đãi cho nền kinh tế Việt Nam đó là đưa ra một là chúng ta thấy là những cái chính sách về chúng ta gọi là chống bán phá giá thép đặc biệt là vàng thép Trung Quốc thì giá thép Việt Nam vẫn hưởng lợi trong thời gian tới và thứ hai nữa là đầu tư công đang được gì ạ à, thúc đẩy rất là quyết liệt thì đây cũng là một trong những yếu tố giúp cái chất xúc tác của Pháp ngày càng mạnh hơn cái thứ ba nữa là cái nhà máy nhà máy nhà máy ờ, đặc biệt là có ba lò cao đi hoạt động và uh, tiếp tục lò cao số 4 đi vào hoạt động vào đầu năm 2021 đặc biệt là đưa ra những sản phẩm cực kỳ À, chất lượng cực kỳ mới và từ trước nay là chúng ta đang thiếu đặc biệt là cái loại thép HRC Đấy, HRC là một loại thép mà chúng ta thấy là cũng đang thiếu thiếu rất trầm trọng nên với cái việc mà và phát uh, full công suất thì giúp cho cái cái xu hướng của Hòa Phát cũng như là cái tầm quan trọng của cổ phiếu Hòa Phát trong thời gian tới nó sẽ giống như là Vinamilk trong những năm 2010 16 đúng không 16 hoặc những năm trước bởi vì đây mới là cái thời cái khác của một cái cổ phiếu tăng trưởng mạnh đây là cổ phiếu tăng trưởng chứ không phải cổ phiếu giá trị và một lần nữa thì uh, Dũng xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã đón xem cái video này phân tích cổ phiếu Hòa Phát thì trong video này Dũng chỉ phân tích uh, một cái à, góc nổi của Hòa Phát bởi vì phân tích về đánh giá về doanh thu lợi nhuận về tốc độ tăng trưởng thì uh, để phân tích thì có lẽ nó mất nhiều thời gian hơn nhưng đây là cái góc nhìn mà nếu những bạn nào thực sự hiểu về phương pháp của Dũng thì đây cũng là một cái mà để chúng ta có thể tham khảo trước khi mà chúng ta bước vào một chu kỳ mới của Phát và Dũng tin chắc rằng đây là một trong những cổ phiếu có thể là tốt nhất hiện nay với cái nhóm VN30 tức là tốt nhất về tốc độ tăng trưởng với VN30 nên đây là một trong những cái à, lý do vì sao chúng ta phải cần phải quan tâm đặc biệt cổ phiếu này và xin cảm ơn quý vị các bạn nếu các bạn thấy hay thì hãy à, đăng ký kênh của Dũng và chia sẻ cho nhiều người biết được cái uh, kênh thông tin này và ờ, xin cảm ơn mọi người ạ